đâu đọc đâu ra vậy trên mạng trên mạng là của mấy nhỏ cỡ con viết á để con tìm nay đi đâu mà mà trang điểm nó ba ghe ra hả hồi xưa chị hai lớp 10 trang điểm ba chửi xối xả ba giận lên giận xuống rồi mốt nói có tới con nhỏ này nè cái là con có đâu đó rồi giờ là lớp 10 nè nè nay là 2022 nè nay ngày mấy uh, mọi người nay à, hai mấy giờ? tôm mì hai mấy con này là trời đã báo 29 chín hả Trời ơi, còn có lên Ủa 29 hay 28 Bữa nay là tám âm lịch Mai chín là mốt mùng một Mùng một Tết mà nay 28 âm lịch nè Nè Giờ về ba giờ chở nguyên nhà đi uống cà phê Đó hồi xưa anh gặp em sao em mặc em vậy đó Đó là mỏ đó là mặc cái bắp ba không ưa mấy cái vụ mà son phấn này à, mà sao cứ gặp hoài bây giờ đẻ luôn hai đứa con gái rồi đứa đứa lớn chửi lên chửi xuống giờ tới đứa nhỏ chuyện rất là bình thường luôn không có ba ba ghét gì kệ ba nhưng mà tao <laughs> kiểu như tự nhiên giờ con thí dụ như giờ con ghét ba mão không đi thì ba được mão không nữa nhưng mà con nít không được xong phấn đó là đúng lực chứ không phải là trái lực 16 hay nào bữa nay mới có 15 16 đâu hả chừng nào 16 hai ngày nữa à. hai ngày nữa 16 mới tính từ từ con thấy nói con nói lỡ ngày lên hai ngày nữa 16 tuổi là tính được trang điểm đúng không no sao ba mới nói sao <laughs> ai cho sao mà cái gen này ra thể nó ba cũng ờ, hết biết đường luôn gen này biết gen là gì không gen bà nội con hết bà nội mà còn sống chắc thái lắm trời ơi biết gì á ba biết vậy ba đẻ thêm chục đứa giống vậy nữa nha ha bây giờ sao cuối cùng là ba nói cô không được gì không đúng không đó vậy vì lúc nào cũng có lý do tết tết được ha ngày thường nói tới mẹ duyên <laughs> cũng cãi nó đi gái gái đều là chuyện bình thường là bình thường thôi son nhẹ nhẹ cái làm đấm lè đấm lét mặt nè đó đó, đó. đó vậy đó hả gì chưa đánh mặt vì mốt anh dặn anh đi thể dục con đừng đội nó ghét lắm <laughs> sao vậy cái xã lắm điệu <laughs> hả tại tóc uh, tóc uh, tóc bị sói nên mới đội nón vô có sói rồi sói gì để đầu sói đầu sói không đẹp đẹp chi đẹp mới tự tin giao tiếp không có cần giao tiếp là ai với <laughs> ai chơi gì à, không nói đẹp mới tự tin giao tiếp thôi như gì hơn nhưng mà con nít không cần đẹp Càng No Càng Cái gì nó tự tin ra tiếng Ý nhìn của ai đây Sao trên cái đầu có cái ống gì bự chạc như Phơ Phơ Đẹp Phơ Trên cái đầu có cái ống gì bự chạc như Lô <laughs> Lô là gì Lô Đẹp mà đem đi Di truyền của con chị hai lấy Giờ goodbye see you again nha Rồi ở nhà luôn mà khỏi chở đi đâu hết trơn Dạ Anh biểu trang điểm chi ha tao mười ha tao nhảy ha tao mười ha ha gấu ha gấu ơi đây ai cho con leo lên đó bạn ai con là cái niệm không chân dạ con nhỏ Chelsea nha à, trời ơi đẹp quá trời luôn nha <laughs> Ơi, ôi trở đẹp quá trời nha nay đi uống cà phê rồi nha Thôi mẹ Duyên rồi nha Nhưng mà câu chuyện ở đây sẽ là quay xuống cái móng chân của con nhỏ này Trời cái móng chân nó làm như ở ruộng mới ra vậy đâu Cái móng chân đó Nó nó bình thường Nó nhỏ Có thể là ờ. bình thường luôn á Mấy người này bị ừ. gì á Trời ơi, người đẹp gì móng chân làm như ở trong ruộng mới ra vậy bạn ơi <laughs> ơi ủa như vậy mà để 30 tết đi ba quay đâu tham chín tết luôn kia cho ba quay đây là video quay móng, chân của Chelsea nha Trời Ôi, <laughs> hay đang làm đi đâu tụi mày? cho chị hai ăn rồi chị hai xin ăn con rồi. thôi dạ yeah. Trời Vơ đúc không ăn nè Vơ vơ đúc không ăn nè Còn mà ba đúc này ra Ba đúc này Không không ăn, không ăn của anh hết Đúng không? ăn đi nhiều Không ăn không chị quay qua coi giờ hỏi ăn không không qua làm giá là làm giá ờ, à, quay phim là biết rồi đặt tốt không ăn à, <laughs> ai khổ đó ai khổ đó phải mốt ghét là tối hả ăn miếng bự cá bổ ăn miếng bự quá trời Cá bổ lấy gì Ghét mà tối hả rút rút vô Hai, hai Ông quay mặt mẹ chiều ra quay mặt chắc đây giới thiệu à, người yêu của mình nha các bạn ơi người yêu lâu năm nha 21 năm rồi nha người yêu cũ người yêu cũ người yêu cũ hay người yêu cũ người yêu cũ năm người yêu 21 năm cũ có nghĩa là bạn không người yêu cũ người yêu đã cũ là kiểu quen lâu rồi đúng rồi vẫn là người yêu một cái anh này cũng được không có đâu cái này thuộc dạng là người yêu cổ người yêu cổ đại người yêu là lỗ sĩ kỹ viên kỹ với băng hà cái anh tới đâu rồi đám nói mẹ là người yêu của sĩ ha bây giờ mẹ oánh con sao nè có cái cái tim ở giữa là con là nước ra rồi đâu của mẹ ý là của mẹ mua đó không mẹ mua đó đúng rồi cãi trả phần mẹ cho con để dạ, dạ. bà copy ô bà nói cái này cho mẹ duyên nghe nha chứ mà sao đâu video biết được không cái này chuyện bí mật <laughs> bà nói này cho làm gì làm gì vậy sao góc này góc này quay xuống thấy lùng sủng vậy mì đi uống cà phê hả đi uống cà phê mà nằm dài luôn mô đen vậy uống cà phê hả tầm này uống cà phê toàn chơi game không rồi đã uống cà phê mà nằm luôn lớp 4 rồi nha rồi chúng mình lên lớp 5 rồi đó nha mình hả ba đang chụp hình hôm nay chị ba đang chụp hình trời ơi tụi mày ngồi kìa ồ ai vậy trời cúp máy luôn nha chứ không trái phim mà nãy giờ quay lại nét góc bên đây tóc còn bền ngay cười các coi cùng có mình đang kêu họ đang chuyển đang chuyển à, nghe hết rồi trả lại mở tám nha ôi dạ cứ nghe mở tám này nhắn tin nha nè chứ ủa đang đưa con gì vậy kêu về tóc nhà tiếng nói chuyện gì ạ họ gì cũng sao thôi đứa mày về nó cắn bà ủa kỳ vậy ờ, để trong xuống khi để tôi không để còn lên lương xạo chắc hồi nãy kêu quay qua còn em làm giờ giờ ra xạo sao minh ba không vậy không đứa là minh mẹ thì thôi minh ba làm ra không có minh mẹ có minh mẹ mà mày minh không xin ba khoai thì có minh gì đâu không có minh ba rồi minh ba luôn mà không có minh mẹ xạo luôn không có minh mẹ gì đâu vô đây chắc quay chứ không nghe gì đâu ồn rồi cúp máy nha các bạn ơi Goodbye See you again Nhỏ này sao không làm dán nữa vậy Ui Nhỏ này sao không làm dán Trời ơi kêu cái nó lạ nó dán <laughs> Trời ơi kêu Ờ giả trần luôn Ủa sao phao cao hơn chút xiên nhiều vậy <laughs> <laughs> Trời chiếc xiên nhón nhón lên trời dạ mốt đi hôm nay với đem cái ghế lóc lóc các bạn chưa bạn chưa ba ba cho mượn ơi chiếc dài của ba là lót đít ngồi <laughs> cho cao lên đi tại vì tôi đang ngồi chỗ ghế